rồi ok ha xin chào toàn thể anh em ba miền bắc trung nam đó lại với đến lại đến với mình ha bữa nay mình cho ra một bộ môn bầu cua bầu cua trên điện thoại nha anh em điện thoại CH Play nha đó bầu cua trên điện thoại CH Play đó dòng Samsung dòng iPhone thì thua nha anh em chỉ có CH Play thôi Android thôi đó Samsung Apple Xiaomi ha anh em mình chỉ cần có điện thoại nào mà có CH Play anh em mình vô CH Play anh em mình tải lấy game về anh em mình chơi ha đó bữa nay á mình quay cái video này mình tặng quy luật cho anh em ha anh em nào mà chơi thì lấy quy luật thì cứ gọi qua mình mình chỉ cho cách chơi và tặng do quy luật anh em mình chơi ha đó đây bữa nay mình sẽ cho anh em chơi bộ môn là game bầu cua 2022 2023 trên sát play luôn nha anh em nằm top nha đây cái điện thoại bình thường nha anh em anh em mình chỉ cần vô CH Play đó CH Play anh em mình vô tìm kiếm nè đơn giản thôi anh em mình bấm là bầu cua bầu cua 2022 2023 2022 2022 2022 2022 2023 nha anh em đó anh em mình vô tìm kiếm đó đó nó ra như vậy nè anh em ok chưa anh em mình nhìn kỹ không nhìn thấy không đó nó ra vậy đó anh em mình vô anh em mình tải đây ha ừ, anh em mình đếm từ trên xuống là nằm top 3 nha anh em 1 2 3 nè nằm top 4 nè anh em bầu cua 2022 2023 có hình con cọp nha anh em đó anh em vô em mình tải đó bây giờ mình tải trực trực tiếp luôn cho anh em xem luôn ha đây cài đặt luôn nè đó giờ mình cài đặt trực tiếp cho anh em luôn ha đó trong khi chờ đợi đó mình sẽ nói vài câu với anh em ha đây khi anh em mình vô sòng sới anh em mình chơi á thì anh em mình chỉ cần chụp lại tất cả những loại game trên điện thoại khi người ta đang sóc ok chưa anh em mình muốn làm cái hay làm con gì cũng được hết anh em mình chỉ vô cần vô sòng như người ta đang đánh bầu cua hay tài xỉu gì đó ok không người ta đánh bầu cua hay tài xỉu gì đó anh em mình chỉ cần chụp chụp lại cái màn hình và trên cái bộ game lúc nào cũng có cái mã series hết ok ha có mã series anh em mình chụp lại và gửi qua mình mình sẽ tìm quy luật và bản hát cho anh em đó bữa nay mình sẽ cho anh em cái quy luật chơi về bầu cua 2020 2 2023 đó giờ mình tải về được rồi nè giờ mình bấm vô phát đó tải trực tiếp cho anh em chơi luôn anh em mình khỏi phải lần quằn ha đây khi trong ứng dụng luôn đó chơi luôn anh em mình chơi trực tiếp luôn ha không phải lần quần đó ok không sóc nè đó đơn giản rất chi là đơn giản luôn mở nè đó đây quy luật thì mình cũng viết sẵn ra đây rồi ha đây anh em mình nhìn kỹ không đó quy luật mình viết sẵn luôn bầu không cua một tôm 2 cá 3 gà 4 nai 5 đó tổng 3 con cộng 3 trừ 6 trừ 12 trừ 18 ha đó anh em mình nhìn kỹ ha mình để kế bên luôn ha đó mình chơi mình để cái bên luôn mình sóc mình tính cho anh em xem cái độ chuẩn của nó luôn nha đây hai bầu một cá đó hai bầu một cá anh em mình tính ha hai bầu là không không không là vẫn là không cá cá là ba là ba con cộng lại nếu mà trên 6 thì trừ 6 trên 12 thì trừ 12 trên 18 trừ 18 nhưng mà đây là hai bầu một cá là ba ba thì mình vẫn đánh cá mở nè sóc nè mở nè đó hai cá ok không em chuẩn không em đó anh em mình hỏi cái lần quằn về cái bộ môn này ha mình có thể cho ra được cái quy luật đó anh em mình chơi thì bữa nay cái game này mình sẽ tặng cho anh em chơi quy luật đó còn anh em mình nào chơi những game nào mới á anh em mình cứ chụp để lại cho mình mình sẽ cho anh em quy luật mình sẽ bán cho anh em quy luật và bản hát luôn nha anh em đó hai cá một gà hai cá hai cá là 6 nha anh em gà nữa là 4 4 nữa là 6 với 4 là 10 ha 10 thì anh em mình trừ cho 6 10 trừ cho 6 thì anh em mình còn 4 là con gà nha anh em sóc nè 10 6 ờ, còn 4 là con gà nha anh em mở nè gà nè có gà nè anh em chuẩn không rất chi là chuẩn trăm phần trăm luôn anh em mình chơi anh em mình chỉ cần lấy cái quy luật của mình đưa ra anh em mình ghi nhớ trong đầu rồi anh em mình ra sòng sới anh em mình chơi máy móc gì của người ta đó chuyện của người ta mình không cần thiết chỉ cần mình biết cái quy luật là mình đánh được hết đó sóc nè nai gà bầu anh em nè nai gà bầu nai nai là 5 gà nữa là 4 là 9 9 thì mình trừ cho 6 thì còn 3 3 là mình đánh cá sóc nè anh em đánh cá nha anh em giờ mình cất tay mình đánh hết về cá cho anh em nè cá nè mở nè ba con cá nè đủ chết cho anh em đó rất chi là chuẩn luôn nha anh em nhà cái mà gặp mình là chỉ có chết thôi đó nhưng bây giờ là cái quy luật này là mình cho mình tặng cho anh em ha mình tặng cho anh em mình chơi đó còn những cái bộ môn khác quy luật khác á, thì anh em mình biết tới anh em mình cứ chụp về quy luật rồi anh em mình gửi qua mình mình sẽ tìm quy luật cho anh em ha đó giờ ba con cá mình sóc nè đó như bình thường anh em mình ra sòng sới anh em mình chỉ cần chụp lại màn hình và có những cái số series này nè đó mình mới tìm được ra bản hát với quy luật của người ta nha anh em đó chỉ cần có số series này là mình sẽ tìm ra được ok không đó hồi nãy là ba con cá đúng không ba con cá thì ba con là thằng chín chín từ sáu thằng ba vẫn con cá mở có con cá kìa anh em uy tín không đó rất chi là uy tín và chuẩn luôn nha anh em anh em mình đó chỉ cần ra sòng sới thì anh em mình cũng biết cái quy luật anh em mình chơi là rất chi là dễ anh em mình đọc nhớ thuộc mấy cái này thôi mấy cái quy luật này thôi anh em mình thuộc và nhớ trong đầu anh em mình tính nhẩm phát là ra thôi ha đó bây giờ là mình làm một cây ha cây cuối cho anh em nha con cá con tôm con cua đây cá rồi cá tôm cua 3 5 6 6 trừ 6 6 trừ 6 nha 6 điểm thì mình trừ là trừ cho 6 12 mình trừ cho 12 luôn là 6 trừ 6 còn 0 không mình đánh con bầu nha sóc nè tất tay đánh bầu luôn nè đó có bầu ok không em rất chi là chuẩn luôn nha đó rồi kết thúc cái video này ha mình nói vài lời với anh em đó đây mình tắt đi mình nói vài lời với anh em đó anh em mình đi sòng sới á, thì sau này á, anh em mình có gặp rất là nhiều bản game và loại game tài xỉu bầu cua sóc đẻ, ok anh em mình cứ liên hệ qua bên mình mình sẽ đổ để cái số điện thoại trên màn hình nha anh em đó anh em mình cứ bắt cất điện thoại lên gọi cho mình mình tư vấn cho anh em 24 trên 7 nha đó còn bây giờ thì anh em mình á, chỉ cần đi tìm ra những sòng sới anh em mình chơi và gọi cho mình là ok đó bây giờ xin chúc anh em đó toàn thắng ha xin chào toàn thể anh em nha